và trong cái đống đồ ăn này nó có một cái đặc điểm rất là giống nhau Đối với bạn đó là gì nè Bạn nào biết thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Ok các bạn có 5 giây để bình luận nha 5 4 3 2 1 Ok rồi mấy bạn đã biết được gọi là trong đây gọi là nó có gì gọi là đặc biệt chưa nào Rồi mình sẽ nói cho bạn biết luôn nha Đó chính là tất cả những món ăn trên bàn hiện tại là nó đều có màu xanh dương các bạn ơi Đó xem nè Đây bánh Oreo cái hộp có màu xanh dương đó ở đây có bánh que màu xanh dương có sữa màu xanh dương và kể cả con Doraemon màu xanh dương luôn bạn ơi đó nhìn hấp dẫn thế nào đó cây kẹo múa hình hình màu xanh dương luôn nè đó nói chung là hôm nay bọn mình sẽ thực hiện một cái thử thách đó chính là thử thách 24 giờ ăn tất cả đồ ăn màu xanh dương các bạn ơi đó nghe hấp dẫn chưa nào đây ok cái này gì đấy à cái này hả kêu là bật rác mọi người à không được các bật rồi. rác mọi người ơi tào lao các bạn coi nè các bạn biết cái này là gì không xin giới thiệu các bạn luôn nha cái này chính là cái bịch rác các bạn ơi đó khi mà chúng ta ăn bánh kẹo xong á là chúng ta phải bỏ vào trong bịch rác các bạn hiểu không để cho bảo vệ môi trường các bạn hiểu không đó bịch rác cũng phải màu xanh dương nha bạn <laughs> hôm nay là tất cả mọi thứ đều là màu xanh dương hết bạn ơi đó ngay cả là bọc rác cũng phải màu xanh dương luôn nữa ăn xong bỏ rác trong đây bảo vệ môi trường là trên hết bạn ơi đó ok ok đây hôm nay à, không chỉ là chỉ có gọi là ba đứa mình không đâu mà còn có sự góp mặt của gọi là bé gọi là gấu bông phong cận tv và bé gấu bông mèo simi nè. ok ok thì à, mấy bạn thấy à, hai bé gấu bông này có dễ thương không bạn nào muốn gọi là mua bé gấu bông này á thì đừng quên là kéo xuống dưới phần gọi là bình luận mình sẽ để link ở bên dưới nha ok ok còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta cùng nhau bắt đầu vào thử thách 24 giờ ăn tất cả những món ăn màu xanh dương thế nào let's go. one hour later Ok ok các bạn ơi Bây giờ mình đã đói bụng lắm luôn rồi Bây giờ mình phải ăn thôi bạn ơi Phải ăn thôi, đói bụng à, quá ơi, ừ. Hồi trừ không biết không ừ. Bây giờ chúng ta sẽ ăn gì trước giờ ta ừ. à, Oreo đi nha Đây, hộp bánh Oreo bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ thử ăn Oreo nha Ok ok à, Mình sẽ mở cho bạn xem nè Đây, bạn xem một cái hộp bánh Oreo màu xanh đó bạn ơi à, Ok Chúng ta sẽ mở hộp bánh ra Ôi trời chắc quá ta Đúng rồi, mở lâu quá vậy à ơi nè có nè mọi người có nè quá trời bánh oreo bên trong luôn ơi mà mini ơi nhưng mà cái này nó nhỏ xíu các bạn ơi ôi wow wow wow wow ok ok để mình xem mới coi <laughs> các bạn coi nè bé tí tẹo luôn à <laughs> ok mọi người ăn đi mọi người ăn đi à, ok ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn nha một hai ba ui giòn rất giòn rất là ngon luôn bạn ơi ơi nhưng mà tôi để ý nha cái nhỏ này ăn nó ngon hơn hơn là cái cái to nhiều luôn á công nhận cái nhỏ ăn ngon hơn đúng rồi ừ. nhưng mà tôi coi trên quảng cáo á thường thường á là người ta ăn bánh oreo á là người ta phải có gì nè sữa đúng không phải có sữa đó thì ở đây mình đã chuẩn bị sữa rồi bạn ơi đó một hộp sữa một hộp sữa bò sữa bò này là sữa bò của đà lạt các bạn ơi đó màu xanh luôn nha các bạn bất cứ gì trên bàn này cũng phải là màu xanh hết ok bây giờ mình sẽ mở ra nè hộp sữa này là phải cần có kéo bạn ơi không có cái đường mỡ ừ. này không có đường mỡ nè bây giờ mở theo đường mỡ nè không phải cái này là mình để dùng kéo mình cắt theo cái đường này đó hiểu không à. có ai có kéo không trợ lý cho trợ lý lại giúp uh, à, cây kéo cây dao này cái dao cái dao cái dao hồng á dao màu á nhanh lên trừ lương giờ trợ lý ừ. chậm chạp vậy trừ lương dao màu hồng luôn á đấy mọi người thấy ui ui trời bình tĩnh bình tĩnh từ từ dao này nó hơi bị à, lạc tông về cái cái cái cái cái à, cái cái đoan này không mấy các bạn nhỏ nào khi xem video này á mà dưới 18 tuổi là không được nghịch dao nghe chưa không được nghịch dao nha cần phải mở gì là phải nhờ ba mẹ nghe chưa ok bây giờ mình sẽ mở nó ra nè đó cưa nó ra Đấy tôi nghĩ nó không có đổ đâu nó cái hộp này nó chắc lắm ui ui tôi sợ nó vào tay quá <laughs> sợ đứt tay quá ấy ừ. đó ok ok giờ mở ra nè ừ ok cắt xong rồi đây giờ con dao để đâu không được để con dao trên bàn nha bạn rất là nguy hiểm chúng ta sẽ ghi bên đầu Doraemon ờ cái gì vậy à, đây hình ảnh rất là 18 cộng không được đó Ủa chứ để đâu để đây giống lại ok đó. ok không sao mình à, tính để đây mà Sammy bỏ cho khác ok rồi Bây giờ chúng ta sẽ đổ sữa đó thôi bạn ơi Sữa màu xanh, không biết bên trong sữa nó có màu xanh cho thiệt không đây À không, sữa màu dạ, trắng bạn ạ à. sữa, nó màu xanh, chắc nó sẽ gọi là không uống được đâu bạn ạ à, Rất nhiều sữa luôn Ok, uhm, để nào Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấy bánh Oreo chấm sữa thôi nha các bạn Ok ok Oreo siêu bé tí vậy à, Ôi trời ơi, khó lấy quá bạn nó nhỏ các bạn, không lấy được Ok, xem lấy đi Ui, Sao nè Nhỏ xíu luôn á Lạnh Hình như là xoáy gì đó Ok xoay bánh nếm kem đó chấm sữa thiếu à chấm sữa rồi ok ăn bánh oreo ừ. trời ơi ngon nha sữa lạc quá à không ừ. nữa mùi sữa bây giờ bây bây giờ mình sẽ thử thử cái cái sữa này xem cho như thế nào nha bạn sữa đà lạt nè cái sữa này á mình mình thấy nó không có được thơm mấy bạn ơi mình nghe giống như là cái nước nó trộn chung với đường á không có được cái mùi sữa thơm thơm nước, đường là sao thật hả cho hai uống thử đi không uống tôi không biết nữa nhưng mà cái sữa này tôi uống vô á tôi không có nghe được cái mùi sữa không nghe được cái mùi sữa các bạn à rồi ok rồi sữa coi như là hơi không sữa. nhưng mà nói, nói chung thì cũng cũng ngon cũng ngon nói chung là uống cũng được à ok không quá xuất sắc nhưng mà uống vẫn rất là được số 1 ok rồi bây giờ tới gì ta bánh thấy Doraemon đấy các bạn Doraemon à <laughs> Doraemon luôn rất là đẹp cho mọi người ơi thật sự Doraemon rất là cưng ok và bây giờ chúng ta cùng nhau làm gì bẻ cái đầu nó ôi ôi <laughs> cái gì hôm nay vậy Doraemon mẹ này là Doraemon con trong con Doraemon này có những con Doraemon rất là nhỏ bạn ơi đẹp ba đứa con nha đây <laughs> đây các bạn coi nè anh anh anh anh, anh camera quay quay vào đây đó ba bé Doraemon siêu to siêu nhỏ đó hai đứa con và em đấy. ok nhưng mà nhau mở ra nào thì trong đây là cái gì ta không biết cái gì ở đây nha để mình xem thử xem cái dao không không không đâu cái này lột được. được mà ui wow ok rau câu rau câu các bạn ơi wow coi nè coi nè Rau câu nha quá trời rau câu hôm nay luôn uh, uh. Ừ, đó. Ui, rau câu màu tím Trai em, trai em, rau câu trai em mọi người Ô, mình được rau câu Doraemon nè Tôi muốn rau câu Simi được gì? Tôi được Doraemon nè Simi cũng được uh, Doraemon Rau câu Shizuka đâu <laughs> Đây là Seiko bạn ơi, Seiko nè Không à. có Shizuka, trời ơi Không có Shizuka rồi Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử ăn ăn thử nha Để mình xem coi mình thấy cái màu tím này rất là thơm luôn bạn ơi Mình nghĩ cái màu tím này chắc là nho nè Mình sẽ thử ăn trước nha Ok Phong, Phong ăn trước nha Ok Ok ok Mở nè Trợ lý Trợ lý đâu Lấy giúp cái muỗng coi trợ lý Nhanh lên Trời, Nè nè nè muỗng nè muỗng nè Lấy chờ lấy giùm trợ lý Ê, Ui Ui xì xì xì nước xì nước rồi Ui rồi xong giơ tay mất tiêu rồi Chúng ta sẽ cùng nhau lấy khăn giấy màu xanh <laughs> khăn giấy màu xanh này dạ. tất cả mọi thứ đều có màu xanh nha khăn giấy cũng có màu xanh nha bạn rồi tôi lột cái này lột lột với tôi rồi ok rồi cảm ơn trợ lý cảm ơn trợ lý rất nhiều đã có muỗng ok rồi chúng ta còn con dao thôi cho muỗng con dao đi mở bằng dao cho dễ trời gì mà ăn đâu có con dao gì vậy không mở ra mở ra nghệ thuật chưa các bạn đó mở ra nghệ thuật gì bài nhầy hết <laughs> gọi à, chậu tôi bảo ờ, lột ra ăn cho rồi á. khổ ghê tôi cũng lột ra luôn nè ờ lột ra ờ. cho khỏe xin ăn màu gì vậy em ờ, ăn màu đỏ Ủa, con muốn gì xin đi nè nè nè em đi ờ rồi vậy là Phong ăn màu tím, xin màu đỏ Còn Sam sẽ ăn màu xanh lá cây Thì Sam nghĩ là đây là màu của nho Nho xanh ý Nho á Ui Cái này là mùi ổi á Không, gì đâu ổi Tôi nghĩ cái này là mùi táo xanh Mùi táo cái này màu vàng chắc chắn là bị bị xoài nữa bạn à, ok rồi thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nha ờ, ok ok múc vào đây ồ ờ. uhm. ờ vị táo đúng rồi không ơi vị táo đúng không đó à ôi ngon Ok ok, bây giờ chúng ta đã thử xong được món gọi là rau câu Doraemon bạn ơi Ok, cảm ơn em Doraemon nha Bây giờ em hãy ngồi vào bên đi để anh thử món khác Anh cho tôi nha để tôi tiết kiệm tiền <laughs> Được không? Ok rồi lấy luôn Cho mọi người rất là tiện lợi luôn Ok cái này của Sam Lấy đi, lấy đi, ok Rồi, chúng ta cùng nhau uh, gom uh, rác này bỏ vào trong cái bao rác nào Sim ơi, cái bao rác đâu rồi? Ừ. Cái bao đó. rác màu xanh nha Đó, đó bỏ vào đây Nhớ là ăn xong là phải bỏ vào thùng rác nha Đúng rồi, bảo vệ môi trường nha bạn rồi cái này cất lại đi cất lại bên đỏ mình cất đây ok rồi rồi chúng ta đã gọi là ăn xong gọi là mấy món này rồi bạn ơi <clears throat> ok bây giờ chúng ta đã ăn xong được à, à, bao nhiêu món này nè ba món ba món, món hả ok ba món rồi bây giờ chúng ta sẽ thử qua món tiếp theo là món gì ta uhm. ờ, bánh nè hoặc là kẹo nè đấy là kẹo đúng không kẹo hả ôi tôi thấy có cái hộp này nhìn hấp dẫn quá nè Hôm à, cái hộp này là hộp thịt mọi người ơi đây Thật luôn Thịt Thịt thịt Nhưng mà biết tại sao tôi lại chọn mua nó không? Vì sao? Màu xanh Bởi vì nó màu xanh đúng rồi Màu xanh đúng không các bạn? Hộp thịt này nó có màu xanh thì tất nhiên là chúng ta phải mua nó rồi à, Ăn bất cứ mọi thứ có màu xanh mà đúng không? Ok Thì chứ bây giờ tôi thấy Bây giờ mình sẽ thử mình khui ra Rồi khui ra Tôi tưởng là quay những video màu xanh là thường ăn con vặt không à. ai ờ. ăn thịt trời Mà thích à? á Miễn nó có màu xanh thì tôi mua thôi Kỳ quá mọi người ơi Ok mấy bạn xem nè mình mở ra nè Đó ok ok cái này là nó có ừ, chỗ chỗ cho mình khui sẵn rồi ui <laughs> bạn coi nè kinh dị quá à. mình mình nghe cái mùi của nó cũng thơm mấy bạn ơi nhưng mà không biết có ngon hay không đây cơm chứ sao đem cơm lên ăn luôn không sao không sao chúng ta sẽ thử nào đây mày hãy xem ngày chắc mùi rất là nồng luôn á ui sao mà nó cứng ngắt à <laughs> nó cứng ngắt à ok ok trời trời trời trời này tôi tôi, tôi, tôi, tôi muốn thử nha tôi tôi bỏ nha tôi uh... không đã ăn phải ăn chứ ba người quay với nhau phải ăn hiểu không phải ăn ba người là phải ăn hết ba người hiểu không đó ok có sữa ở đây mà lo gì yên tâm người thấy trợ lý mà trợ lý đâu kiểu đâu có chạy giải rồi người ơi trong tụi mình rất là ghê nè các bạn xem là bây giờ mình sẽ ăn thử cho bạn món thịt này nha mình thấy <laughs> nó hơi kiểu gọi là bị dầm dầm dầm ra mình thấy nó hơi ghê ghê nào á nhưng mình sẽ thử nha ok nghe cái mùi giống cái mùi của cá ngừ á bạn à, cá cái này tôi không ăn được rồi chết rồi cá cái là cá này ừ. nguyên con cá kìa ừ cái này là cá bạn ơi không ăn được rồi tôi không ăn được rồi ừ. Sammy bị dị ứng với, với, với, với cá nha các bạn Cho nên là Sammy không ăn được Mình sẽ đưa cho Sammy ăn Ăn đi Mày quá, kia là cáo Yên tâm, tôi chỉ lấy tôi lấy thịt của nó thôi, tôi không có lấy nước của nó Ok, thôi Ít nha, ít nha, ok lấy ít nè, ít nè, ok Thử Mọi người thấy nhìn một khuôn mặt rất là sức sống không? Được, thấy không ngon mà, đâu sao đâu Hai chục cơm ăn đi Cái này trộn chung với cơm ăn ngon bạn ơi, được bây giờ mình sẽ lấy lấy thử mình thấy lấy lấy thử rau câu mình trộn chung với nhau ờ. <laughs> ok rồi tiếp theo tiếp theo còn đến kẹo dạo mọi người thì mình rất thích kẹo dạo xin với mình cực kỳ thích kẹo dạo nên ăn kẹo dạo đi đó kẹo hả ok cũng được đây kẹo màu xanh các bạn ơi kẹo màu xanh nha ok bây giờ mình à, sẽ mở ra thử nha còn sâu không Ui. à kẹo hình con sâu các bạn ơi các bạn coi nè kẹo hình con sâu <laughs> ui ui ui nó còn sống nè ui ui nó còn sống <laughs> nó còn sống nó còn sống ui nó nhúc nhích nè ui nó xem chung gì vậy <laughs> ôi ơi ủa sao con dài vậy con tôi xíu à đụng ngắn à nè ha con của tôi nó có thể keo giãn ờ ui à, ok ok thì chúng ta sẽ cùng nhau ăn thử nha kẹo sâu các bạn ơi ừ. Ừ. Wow hình dạng khác nhau ấy cái này nó có mùi coca mẹ ơi ngon ghê á cái là vị coca ừ. xem ăn đi ăn wow ngon ơi là ngon luôn ừ. anh anh anh anh anh anh gây phiên lại đây đây cho miếng là anh anh gây phiên lại đây đút miếng đút miếng đút ờ, miếng không ăn hả không ăn hả ok, okay, okay. anh gây phiên không ăn các bạn ơi anh anh gây phiên chơi anh gây phiên không ăn ok không ăn tí nữa thèm đừng có đòi nha ok quá ngon này ơi thật sự rất là ngon luôn ok xuất sắc xuất sắc gì đấy nên bán cho mặt ai mày đó <laughs> ghét ai cho ai được đó ghét ừ. cho cái này mình ăn á mình đang ăn ha chẳng hạn như mình thấy cái đứa mà mình ghét đi ngang qua mình nắm mình trội nó đúng rồi Sammy rất là thích kẹo dẻo cho nên mình sẽ đưa này cho Sammy này. Ok Rồi cái theo là gì ta Ui Sô-cô-la Sô-cô-la bạn ơi Đây Sô-cô-la Sô-cô-la nha uhm. Sô-cô-la này là sô-cô-la hạnh nhân và có cả nho trong đó nữa wow hấp dẫn thế mình sẽ mở ra thử nào ù khó quá ta trợ lý dao đâu <laughs> ok rồi ở đây đó đừng ra mấy bạn nào mà đừng có dùng dao dùng kéo đừng dùng dao nhanh phong nha nguy lắm á rồi ok mở ra nè u bên trong này nó gói bằng một cái uh, wow. giấy màng các bạn ơi hấp dẫn hấp dẫn ok chúng ta sẽ mở ra thử nè cắt ra khỏe hình như nó bị gãy rồi ôi tiếc quá vậy bị gãy mất tiêu rồi chắc mình cắt ra luôn á cắt cắt cắt ra hả không à, từ từ thử thử sáng nó được bẻ được mà để tôi cắt này à, để, để, để tôi không sao không sao mở nó ra nè ui <laughs> ok thấy chưa ui lần đầu tiên trong cuộc đời của mình thấy được một thanh sô cô la to như thế này nữa bạn ơi wow đó. Ok, hai người này à, à, là con gái cho nên là sẽ ăn ít nha bạn Còn mình con trai, mình rất là bụng bự, bụng của mình rất là bự cho nên mình sẽ ăn miếng to Ok rồi, bẻ ra Ok, đứt đôi rồi, thôi dở thôi Cái này mình sẽ chừa lại cho anh quay phim với lại là trợ lý nha bạn Chừa lại cho anh quay phim trợ lý nè, ok Hạnh nhân này mọi người ơi, đó nè, có wow. hạnh nhân to chứ nè Đâu, đâu Đây, đó Ồ, có hạnh nhân bên trong hả? Có cho khôn ta Trời ơi béo thật sợ béo dễ sợ các bạn ơi ngọt nó ngọt gì đâu quá ăn cái này xong là mập lên 10 kg luôn á thề luôn các bạn ơi ăn xong lăn không còn đi luôn trời ơi chết rồi các bạn ơi tôi đang giảm cân mà tôi ăn cái này là bảo đảm tôi mập lên cho coi nè trời ơi chết rồi cái mặt tôi bự lắm luôn rồi đó quá cái này ngon mà béo quá các bạn ơi ngon quá ngon ngon à cho vậy ok à cái này ngon nhưng mà ăn nhiều thì sẽ rất là dễ bị ngán các bạn ơi tại nó ngọt quá à ngọt ngay luôn á tôi để qua đường nhiều bông cái này mình nghĩ là con con con nít sẽ thích còn bọn mình thì mình không không không thích nhiều ừ. tại vì sô la nó ngọt quá ừ. không thích nhiều lắm ok rồi nhưng ừ. không sao đâu mình lấy được rồi chúng ta cùng nhau đến với món tiếp theo nha bạn <clears throat> món tiếp theo là gì ta ừ, nhầm nhầm nhầm nhầm ồ kẹo mút siêu to khổng lồ wow. Ôi, cái này mà đánh người là sao cái này mà cái này mà mình tức mình tức đứa nào hơn chẳng hạn như xong rồi thêm cái này chết luôn không Ôi, ok rồi để bây giờ <laughs> mình mở ra thử nha bạn đây kéo kéo đây đây à dạ đây rồi ok đi xuống đi xuống đi đi đi một đường xuống là được gì Đó. đi đường quyền đi đường quyền đấy ok bỏ anh anh anh anh anh Steve ờ, giữ dao giúp em nha ok mở ra ôi mình thấy cái kẹo mà có thật to này ăn chắc là người ta hư mồm đúng không ôi nguyên cái kẹo này nha mà nó nổi đâu không nổi luôn á to luôn á không nổi luôn á cái bánh còn ăn xong hương ăn luôn á wow Ủa bên ngoài màu xanh dương, bên trong màu xanh là sao? Lừa tên Trời hiểu Lừa tên đúng không? Lừa tôi à Siêu thị lừa mình rồi các bạn ơi Ok rồi thôi rồi không sao Vậy đi Xấu vậy Bỏ, bỏ cái bọc này đó, mạnh lên Ok rồi phong thủy sức mạnh Chúng ta cùng nhau mở bên trong ra nào Bên đây nào Ok Bên trong cây kẹo siêu to khổng lồ Là rất là nhiều kẹo luôn Wow Ôi trời ơi Wow, mỗi người cây Đó, phát mỗi người cây Đó, xem xàm cây còn này của tôi nha Ok, tôi đem về nha Ok, cái này của mình nha bạn Đem về Giỡn ơi, giỡn ơi, ok đúng rồi nhìn thôi, mình nhìn thôi nha cái này ờ, cái này là có kẹo gì ta kẹo gọi là sô cô la nè coca nè kẹo bắp nè với lại cái này là kẹo táo nè wow nhiều lắm bạn ơi thôi gắm lại cho đẹp đi không thôi bây giờ mình nãy mình ăn kẹo nhiều ừ, bây giờ rồi. mình ớn quá à, mình không ăn kẹo đâu thôi ok mình chỉ à, à lấy ra tặng cho trợ lý đi ok tặng trợ lý á cho cho trợ lý cây kẹo á ok đó trợ lý ăn đi trợ lý đó cái này mình để để mình review thôi chứ mình không ăn đâu rồi. ăn cái này ờ, ngán các bạn ơi ngán, quá kẹo ngán quá ok còn cốc sữa qua bên đi còn đủ bây giờ ờ để tôi uống để tôi uống ok trời ơi bạn bảo che dở á thì nó uống nhiều hả giờ thấy nó ngon ừ, ok, okay. Giờ rồi còn hai món cuối cùng Bây giờ chúng ta chỉ còn lại hai món thôi bạn ơi, chính là một cái món chính là bánh cá nè. Đó, bánh cá. biết. Với lại là bánh que. Ok, bây giờ mình sẽ thử mở bánh cá ra trước nha mình sẽ ờ, mở nó ra nè ô oh, bên trong có một uh, cái bịch nữa rồi à, cái bánh này đúng rồi mình đổ ở đây mà à. cái này là tuổi thơ của mình luôn nha các bạn trời ơi ok ok đổ ra nè wow. quá trời luôn còn cái mâm trong vậy các bạn xem này hình con mực nè con cá nè con cua nè có hết luôn đúng là hải sản nè đó ok ok chúng ta sẽ cùng nhau lấy ra ăn nè cái okay. này con gì vậy? Con gì kỳ vậy? Mặt trời hả? Sao biển á Con sao biển Sao biển à. kỳ đó à Ok Ui, ăn ngon thật á Ui Mình là fan cuồng của món này mọi người ơi Giờ mình nói thiệt với bạn nha Cái hộp bánh này một mình mình ngồi ăn 10 hộp thôi mình cũng ăn hết nữa Ngon ơi là ngon luôn ừ. Wow Ui Con này con gì ta Quen rồi Ừ Wow wow wow Các bạn coi nè Có con sao biển nè bạn Đó sao biển nè Con cua ui ngon quá Ê, ăn hồi qua chừng là không có clip luôn á <laughs> Ăn riết rồi ăn riết rồi ok Thôi rồi ăn từ từ thôi bạn ơi giờ phải quay tiếp nè quay tiếp ok món cuối cùng nha bánh que, que. Uhm, ok cha Ủa mẹ toàn sữa đúng không ơi Ui. trời bánh cũng sữa mà sô cô la có sữa cái này ừ. bánh này là bánh bằng sữa quá ơi Hết luôn á Quay xong cái video này là ba đứa mình là mỗi đứa tăng lên thêm trăm ký Là tụi mình không được đi Không lăn đi Tụi mình sẽ lăn thôi chứ mình không đi nổi Không đi Bỏ béo rồi Ui, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp, đẹp Đẹp phải, ok, mọi người lấy cây đi nào Ta da cái bánh này cũng là cái bánh mà thời đi học mình rất là thích ăn luôn các bạn ơi bánh này lúc mình đi học mình ăn nhiều lắm nè xin lỗi nhiều xin lỗi nhiều xin ok múa đường quyền múa đường quyền mở ra nè wow đây bạn coi nè rất là thơm cực kỳ thơm mùi sữa nha ta da đó <laughs> đã không ông đã thử đi nhưng mùi sữa rất là thơm nha thơm không kiểu ớn nha ngon không ớn ngon gì đâu quá trời nó không bị ớn đúng rồi cái này ăn á nó không có quá ngọt nó hơi ngọt ngọt thôi ăn rất là ngon luôn ừ. bây giờ mình sẽ thử lấy mình chấm sữa cái gì <laughs> nữa cái gì cái gì mình cũng lấy mình chấm sữa hết bạn ơi cái gì riết mình cũng lấy chấm sữa, rồi mình bị nghiền chấm sữa rồi thôi mình cũng chấm thôi mấy ừ ok ui ngon <laughs> ngon thật sự được ngon không thấy ngon hả à? tôi thấy ngon mà bình thường mình thấy rất là bình thường luôn uhm. ok bạn ơi thì hôm nay nè mình đã cùng với lại là simmy và sammy bọn mình đã gọi là review xong hết tất cả những món ăn ở đây rồi bạn ơi đó thì à, trong đây là mình thấy là món nào cũng ngon hết luôn á trời thật sự luôn là sau cái clip này là mình với sam với sim là sẽ bị tăng 100 kg <laughs> tăng 100 kg luôn trời vì hy sinh mấy bạn rồi các bạn có nhiều bạn nói là ăn phong ơi review mấy cái này đi thì mình đã cố gắng lên siêu thị mua thật nhiều đồ màu xanh mọi người bây giờ ăn dễ sợ luôn bây giờ béo luôn mọi người ơi đó mấy bạn biết không thật sự là trong thời gian này là mình đang giảm cân các bạn ơi nhưng mà vì vì mấy bạn mình đã hy sinh vì mấy bạn cho nên là mình phải mua đồ ăn về mình review cho các bạn mình đã hy sinh vậy các bạn rồi cho nên các bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe like và share video này chia sẻ lên trên facebook để ủng hộ cho mình nha bạn ok ok ăn miếng nữa rồi ngon quá trời ơi lắm rồi ok và nếu như các bạn có những thử thách nào mới thì bạn đừng quên hãy bình luận ở bên dưới cho mình biết nha ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau tạm biệt